Alo 12 Vâng là kính chào tất cả quý anh chị em cùng tất cả mọi người Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh à, soi cầu sổ số 15 Huyền Trang 01 Thì à, trước mắt quý anh chị các bạn đây chính là cái à, kết quả mở thưởng của sổ số miền Nam ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? Thì à, đến với Huyền Trang thì Huyền Trang sẽ có những con số, những cái gầu đẹp cũng như những con số đưa ra những cái phần dự đoán tham khảo cho tất cả anh chị em quý anh chị chơi để tham khảo hàng ngày đối với kênh Huyền Trang thì Huyền Trang sẽ xây dựng một cái kênh có độ chất lượng chuẩn nhất những con số chuẩn xác nhất giúp cho tất cả anh chị cô dì chú bác chơi hàng ngày và Huyền Trang soi cầu thì là hoàn toàn miễn phí cho nên anh chị em yêu mến Huyền Trang thì hãy nhớ bớt chút thời gian để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang sẽ đưa ra những con số những cái phần dự đoán tốt nhất cho tất cả quý vị anh chị chơi hàng ngày và đây là cái lời cảnh báo của Huyền Trang thì à, mọi dự đoán của Huyền Trang chỉ là mang tính chất tham khảo thì quý anh chị có đồng à, thì à, có cùng sở thích thì quý anh chị hãy mua lô tô của nhà nước phát hành để à, chúng ta góp phần ít nước lợi nha và chúng ta sẽ có cái à, niềm vui à, mỗi chiều hàng ngày quý vị anh chị nhé và điểm qua kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì à, ngày hôm nay là ngày đầu tiên trang lên kênh cho nên trang à, không có phần chốt số của ngày hôm qua cho nên là rất mong quý anh chị cô dì chú bác hãy thông cảm cho trang cũng như là ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video sớm nhất của trang phát hành hàng ngày đúng không ạ và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì kết quả của chúng ta đã mở thưởng ra rồi. Thì đối với ngày hôm nay ngày Chủ nhật thì chúng ta có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang, đúng không ạ? Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Đối với đài Tiền Giang thì chúng ta có đầu là con số 24 và đuôi là con số 53. Và đối với đài Kiên Giang thì chúng ta có đầu là 54 và đuôi là 01. Còn đối đài Đà Lạt thì chúng ta có đầu là 03 và đuôi là 37. Thì à, à, điểm qua các đầu lô tô thì ờ, ở các đầu thì chúng ta có đầu không thì ờ, ở đài tiền giang chúng ta đã bị câm và à, đầu số 2 thì ở đài kiên giang chúng ta đã bị câm à, và tất cả các đài thì nói chung ngày hôm nay thì con số sổ ra cũng khá là đều các bạn ạ à, thì à, không biết là quý anh chị chúng ta có à, thắng được trong buổi chiều ngày hôm nay thì Huyền Trang xin à, chúc mừng tất cả quý anh chị nhé thì uh, những con số của Huyền Trang thì uh, Huyền Trang sẽ cố gắng uh, phân tích và đưa ra những con số có độ chuẩn xác cao nhất để cho quý anh chị chơi uh, tham khảo hàng ngày. Và đây chính là cái giao diện chính của kênh Huyền Trang. Thì hiện tại à, kênh của Huyền Trang đã có 1.004.000 à, người đăng ký. Thì quý anh chị yêu mến kênh thì hãy nhớ rằng à, đăng ký kênh cũng như ấn like để ủng hộ Huyền Trang. Huyền Trang sẽ à, cố gắng nhất à, tìm ra những cái đường cầu cũng như những con số đẹp nhất chốt cho anh chị em để chúng ta tham khảo chúng ta chơi hàng ngày. Và Huyền Trang thì xoay à, cầu thì Huyền Trang là hoàn toàn so miễn phí Huyền Giang không ờ, thu phí của bất kỳ à, ai cả. Huyền Giang chỉ làm vì cái đam mê cũng như ờ, đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho anh chị à, các bạn chơi để tham khảo hàng ngày thôi. Thì ờ, Huyền Trang cũng đã nói rồi. Đối với Huyền Trang thì chỉ cần anh chị đó là yêu mến kênh thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật video sớm nhất của Huyền Trang phát hành hàng ngày cũng như ấn like để ủng hộ à, tinh thần động lực à, Huyền Trang sẽ có chút động lực tốt nhất để Huyền Trang à, chốt ra những con số à, có tỷ lệ nổ cao cho anh chị em tham khảo hàng ngày và sau khi kết quả mở thưởng cũng đã mở ra thì à, Huyền Trang cũng đã điểm danh rồi và đây là cái bản chốt số của Huyền Trang ngày thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022 cho anh chị em tham khảo. Đối với à, ngày mai ngày thứ hai thì chúng ta gồm có đài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Ở đài Thành phố Hồ Chí Minh thì à, Huyền Trang có cho anh chị tham khảo bao lô đó là con 96 và con 72 còn đối với Đà Đồng Tháp thì à, bao lô 73 và 83 ở đây Cà Mau thì à, Huyền Giang sẽ chốt cho anh chị em bao lô đó là con số 24 và 07 đầu đuôi cho ba đài đó là 84 07 35 và 72 trên đây là những con số cho anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày đầu tuần ngày thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022 thì à, kính chúc cho tất cả anh chị cô dì chú bác à, có một sức khỏe dồi dào có những à, à, những con số ở chúng ta dựa vào đấy chúng ta mua lô tô chúng ta chơi hàng ngày và chúng ta à, cứ mỗi à, buổi chiều 16 giờ 30 hàng ngày thì chúng ta sẽ có kết quả chúng ta dò đấy là cái niềm vui cho mọi người để chúng ta mua sổ số lô tô và chúng ta chơi lô bao lô các bạn nhé thì à, cuối video thì phần trang xin kính chúc kính chào tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta ngày mai chúng ta sẽ có những cái chiến thắng tưng bừng rực rỡ và ngày mai à, sẽ cùng khu giờ này Huyền Trang sẽ lên à, sẽ chốt ra những con số